À, chào mừng các bạn quay lại với máy Apollo 7004 và cái module cuối cùng cũng là module rất là đặc biệt, thú vị, quan trọng mà tôi sẽ trình bày ngày hôm nay cho các bạn đó là cái module hai lô wow. rất là đặc biệt các bạn hầu như ở thị trường trên Việt Nam này không ai mà chơi cái module mà hai lô này đó nên nó rất là lạ lẫm và rất là là là là, là khác biệt khi các bạn mới làm quen à, với stream và rất may mắn là ở Thor Stream Bình Tân tôi đã trang bị cho các bạn một cái module hai lô à, và điểm đặc biệt của cái module hai lô này là không phải sử dụng một một à, một thanh trượt các bạn mà tới hai cái nó lạ chỗ đó nữa ví dụ như à, một cái thì giống như một cái cái cái cái cable crossover có một cây trượt lên trượt xuống đó nó cũng kêu là hai lô nhưng mà cái hai lô này đặc biệt hơn chỗ là nó có hai thanh và hai cây được sử dụng bởi cặp trắc handle sport à, đây là cái thanh này nó có sẽ rất là nhiều bài tập thú vị freeway mà à, các bạn swimmer từ căn bản tới nâng cao đều cần và chúng ta quay qua cái hình bên đây chúng ta nhìn nó như rất là nhiều bài tập mà nhờ nhiều quá thì không có minh họa nổi thì ờ, thì nói sơ sơ với các bạn đây đây quá trời quá đất luôn à, đầu tiên là cái bài lap full lap full down thì bài này cũng ờ, nên tập nên tập thì tập theo hình thì cũng được thôi nhưng mà chút xíu thì mình sẽ có cái tập khác rồi cái bài thứ hai là bài tricep tricep extension bài này khá hay nè chút xíu gì mình sẽ minh họa còn ờ, bài tricep bút down bài tricep push đau này thì bạn cứ tập theo hình thôi còn chút xíu diệu Nguyễn sẽ minh họa cho bạn bài tricep press down còn cái bài uh, one arm push down này bài này cũng được thích tập bài này cũng không, không quan trọng lắm rồi bài tiếp theo là bài gập bụng à, ab crunch bài chém chuối thì khỏi bàn rồi mấy cái mấy cái thanh bull này là chém là chặt chém mà cú chóp á nó tập một sim đồ rồi bài này à, cũng là là, là rồi tiếp theo là đẩy ngực đẩy ngực cũng cũng đặc biệt tí xíu gì nguyễn minh họa bằng bài đẩy ngực bài cuối bài tiếp theo là bài tập vai sau tập vai sau rồi bài à, bài này cũng là chém chuối tiếp đó nhưng mà ở đây nó minh họa vậy thôi nhưng mà Dương Nguyễn chưa chưa nghĩ là chưa đủ nó chưa đủ với những cái tinh hoa những cái tinh túy của cái máy này cái máy này nó được tập tập đặc thù bởi những bài tập quan trọng hơn đẹp hơn rất là nhiều so với những cái minh họa sau đây rồi giờ minh họa cho nó đi các bạn ha đầu tiên đó là bài à, tricep à, đây không nhìn nó sẽ khác đúng nó vô gương này này nó khó tập trung nó sẽ quay hơn rồi ok tay ra ok tập ra sao đâu có đầu nói bài là bình thường nhưng mà tập được thì sao tập được bài này khá là khó chua chua đó chỉnh kè này xuống một tí tất nhiên tại nhẹ làm gì cũng đúng thôi mày nhiều khi mà vấn đề xuất hiện khi mà tập đạo là nặng thôi đấy chứ ok trời ơi sao ra đây Rồi mà nhìn thấy hai cái hai cái miếng à, nhai với nhám chưa không? Để đứng lên đó, để tùy chân vô cho nó không có ma sát. Ồ mày nặng quá ta, cho Hương hơi bị ngu rồi. Rồi. Nè, nhìn cái gót chân nè, một cái đạp cho nó với một cái gọi là trụ rồi đẩy. nhìn tiếng kìa rồi ép nhớ nha nhớ để con dây nó kẹp vô cổ rồi các bạn đừng có để con dây kẹp vô vai vậy không ổn à đó là bài để tập thôi chứ không thể nào gọi là linh hồn được linh hồn là phải tập dây ra rồi giờ đi qua những bài linh hồn như là biến tập mấy bài đâu đi cống lợn các bạn rồi bài tập đầu tiên á mà Dương Nguyễn thường tập cái máy này á ở ở BBT mà nhiều máy lắm nhiều thiết bị lắm tập gì đó tập rồi nhưng mà nhưng mà đây là những bài mà Dương Nguyễn thường xuyên tập khi mà Dương Nguyễn sử dụng cái máy này như thế này. đầu tiên đó là tricep press freestyle Foot down xuống kia chơi Ở đây chơi red down nó mới đã à. Nè Hai cái tay giữ gần nhau này nha Không có để lỏng lỏng này nha quý vị Để gần vô Rồi ấn xuống Đưa người ăn sau một tí cho nó có khoảng trống Đừng đứng dậy, không à. À. À. À. À. À. à. À. À. tại sao vậy tại vì không có cái máy mà chơi được vậy đó không có bạn có thể chơi dây có thể chơi cây nhưng nó chỉ là một một một trượt thanh trượt thôi nó không phải hai thanh trượt reway kiểu đó nên cái bài tập này nó khá là thú vị các bạn nên trải nghiệm bài tập vừa rồi nha ghi rồi phải không làm lên cái đó cho coi nè nè không vô nó quạt vô mà an toàn nữa không bị lệch trơn không tôi bằng bằng ti vô cái mặt luôn như nè nó bằng ti vô cái mặt bằng vậy không lệch cơ còn mấy cái khác bằng phải tựa bằng bên nó lệch cơ nha của xe wow. Wow. tay quá rồi sẵn tiện đang tư thế này chúng ta chơi luôn bài Facebook bài Facebook khá là hay nha các bạn đây cầm dày nhìn cái cổ tay nha Đó. ok đó và bây giờ đi qua một bài khác hơi bị lạ đó là bài lát full down nhưng mà lát full down không giống một hình nha các bạn lát full down chỉnh nặng nặng chút xíu cho nó phê nha đó, lát full down để hai chân đây à, được sức người kéo xuống ấy nhẹ vậy lại lại lại lại nhẹ quá rồi con cây đi ok rồi đó vậy là phê rồi đó nè cách xuống nha ôi cái này liệm lắm mới được nó giỡn không ok ngồi được Ugh. nó ờ, sẽ ok không rất vô lưng nha các bạn rất vô lưng rồi chúng ta chỉnh tạ thấp xuống xíu bài được khá là hay đây tập nhẹ thôi đeo trên rear tập bay sao nhẹ thôi các bạn trời trời sinh ra để tập không à, thấy không cái máy trời sinh ra để tập đâu có cái nào mà có giày đâu mà nhìn nè không có cái nào đâu mà tập vậy được đâu à, trời xin nó tập lại đó rồi hạ tháo tóc xuống đi ở dưới vị trí thấp này có bài tay trước tập rất hay không có chơi tay trước vậy không quý vị vậy lúa lắm á mà nó dở ẹt rồi nó không vô nhiều tập cho nó mỏi mỏi được đứng vô này tập rồi à, hay như là cái à, ba vậy đó nó nà ná chống dây rồi đó à đứng chân dưới này thấy không kéo lên à. À. bùm tay trước rất nhiều nha các bạn không mỏi không vô không ăn gì rồi bây giờ chúng ta qua bài siết tịch cây bồ rô Bài siết tịch cây bồ rô Chứ không cần phải đứng rô gì Đứng rô thì nó không vô nhiều Đây Nhớ hai cái chân nó này nè không Rất lợi hại nha các bạn Đi quay quá trời luôn Full cây đúng không Ê Ê Ê Ê Ê Ê đây xích tiệc cabro trên máy rất tốt nha quý vị ráng tập đó đó là những bài mà Duy Nguyễn thường tập còn một hai bài để chờ sớm rồi à, tiếp theo là bài stroke bài này cũng à, nên trải nghiệm một cái tập freeway trên máy này à, nó có hai cái này nè nó là dễ tập Okay đó thì à, đó là Duy Nguyễn đã trình bày cho bạn thấy là những cái bài mà Duy Nguyễn thường tập trên máy này thường tập trên cái trên trên cái thiết bị hai hai lô này còn một đống bài bên đây thì bạn có thể tập theo mấy bài tập tay tập chân tập eo xây đá gì mong miết từ lưng lưa luôn rất là nhiều bài thì à, đây là cái module cuối cùng của dàn Avalon 7004 thì à, Di Huy hy vọng là với video này sẽ khép lại những cái những